Uh, xin chào các bạn Trong video này thì um, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái um, à, cách add ID Xmos vào trong cái um, à, suộc app của Android Studio uh, trước thì mình đã có cái um, video hướng dẫn cho các bạn tạo cái ID Xmos trong tài khoản Google Xmos rồi thì bây giờ mình sẽ um, hướng dẫn cho các bạn cái cách add ID Xmos vào trong uh, số code của Android Studio như thế nào thì ở đây um, các bạn cứ nhớ nó gồm có ba cái uh, cái hình thức để mà à, add à, ID Hmode vào trong cái uh, số code thứ nhất đó là một cái hình thức phổ biến nhất đó là trong cái uh, suột Android Studio thì uh, thường thường cái id mode nằm ở đâu uh, IDS mode nằm ở trong cái phần um, value uh, phần string thì trong phần string này thì các bạn à, tìm cho mình một cái uh, cái cái cái đoạn code đó là phần app uh, share app boot thì đây là những id mode thì uh, cái hình thức đó là banner và interior đây là cái id nó nằm ở trong id mode nó nằm trong string đây thì chúng ta sẽ thay đổi vào ở đây khi các bạn tạo xong id mode ở bên tài khoản google ads mode rồi hình thức thứ hai là nó sẽ nằm ở trong cái uh, um, ad à, mode ADS mode nó nằm ở trong cái um, code Java luôn thì trong phần code Java thì nó nằm trong file uh, setting app thì trong phần này thì nó nằm ở đây đó uh, thì các bạn chỉ cần thay đổi uh, thay đổi ID mode vào đây thôi thì cách thay đổi ADS mode thì um, các bạn vào trong cái phần làm search cái keyword là test ID s xmode thì uh, trước hết khi các bạn làm thì uh, khuyên các bạn nên uh, add cái um, cái cái ID test này vào trước sau khi uh, chúng ta muốn public thì chúng ta sẽ add cái ID chính thức của mình vào sau ha. rồi ví dụ như add vào đây thì uh, các bạn chỉ có copy và dạng vào thôi ha thì khi dán vào thì các bạn ờ, lưu ý đừng có để nó có những cái khoảng hở ha ok đấy rồi à, các bạn chỉ thay đổi vào ở đây thôi à, nhắc lại cho các bạn đó là gồm có IDS mode nằm ở trong cái file string um, của phần reps um, thứ hai là là Icemode nó nằm ở trong cái file setting của Java của thư mục Java thứ ba là là IDS mode nằm ở trên um, thì um, server API đối với những app mà có GEST API à, thì đó là những cái app nào ví dụ những app music hoặc là app livestream thì um, mình ở đây có sử dụng một cái server ha. thì trong server này các bạn thường thường nằm ở trong mục setting và phần mật uh, à, Asmode setting thì trong phần này là sẽ có thông tin um, ID Asmode mình sẽ bỏ ở trên này để get để uh, à, get API về app của mình um, đây là một cái hình thức nó cao hơn uh, hình thức của những cái app loại app về liên quan đến server uh, đến REST API thì uh, các bạn có thể setting ở trên server ha để get về app Ờ, thì trong phần ờ, này thì ờ, phần initio thì nó hiển thị lên uh, internet click nó hiển thị lên uh, ví dụ như là đây mình set 5 lần hoặc là set uh, 10 lần nó hiển thị 10 lần trong một thời thời gian mở app ra Đó. ok um, trong phần này thì cũng có phần uh, notification setting API setting và app privacy policy vân vân log verify bootstrap rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi trong cái um, video à, làm sao để chúng ta add add mode vào trong uh, chuột code android và add ở đâu